Hạt sầu riêng Cách trị bệnh đau dạ dày Không dùng thuốc ít ai biết Bệnh đau dạ dày hiện nay rất nhiều người mắc do thói quen ăn uống không đúng cách Tuy nhiên, bí quyết này giúp bạn trị dứt điểm bệnh đau dạ dày mà không cần dùng đến thuốc Trong Đông Y, đau dạ dày được gọi là vị quản thống Có rất nhiều bài thuốc trị đau dạ dày được lưu truyền trong dân gian có hiệu quả rất tốt trong điều trị bệnh đau dạ dày Tuy nhiên hạt sầu riêng chỉ đau dạ dày rất hiệu quả mà lại dễ kiếm thì lại ít người biết Trong hạt sầu riêng có những thành phần dinh dưỡng gì? Chất béo 0,4%, chất đạm 3,1%, các chất khác như mangan, phosphor, canxi, sắt, natri, kali và các vitamin B1, B2, C. Ăn hạt sầu riêng thế nào để chữa đau dạ dày? Độ nhầy trong hạt sầu riêng khá cao, đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ niêm mạc, che phủ vết lết của niêm mạc dạ dày khỏi sự bào mòn của axit dịch vị, giúp vết lét mau lành và tránh các bệnh viêm hang vị dạ dày. Cách dùng rất đơn giản, nguyên liệu 10 hạt sầu riêng, không bơm thuốc rửa sạch và cái nồi sạch. Cách làm hạt sầu riêng rửa sạch cho vào nồi luộc chín kỹ vớt ra để ráo nước rồi ăn bất cứ khi nào có thể trong ngày có thể ăn nhiều hơn 10 hạt nếu ăn được kiên trì thực hiện ăn hạt sầu riêng trong vòng 3 tuần chắc chắn những vết lết dạ dày sẽ tự lành và biến mất bệnh đau dạ dày rất dễ tái phát nên mặc dù khỏi bệnh rồi bạn vẫn phải chú ý để phòng tránh các bệnh đau dạ dày và nhất là đau dạ dày khi mang thai tránh căng thẳng nên có giải pháp thư giãn sau giờ làm việc ví dụ như chơi thể thao đồng đội những nụ cười sảng khoái là phương thuốc quý giải được chết không để bụng đói quá lâu bữa ăn sẽ sử dụng hết lượng axit uống nhiều nước cũng giúp tống xuất axit thừa xuống ruột và trung hòa tại đây Tránh làm việc, học hành ngay sau khi ăn nên nghỉ ngơi 15 đến 30 phút. Không ăn nhiều quá các chất cay nóng, chua như cồn, ớt, chanh, giấm, xoài. Không nên ăn các loại thức ăn nguội lạnh đã thiêu thối hư hỏng. Hạn chế các loại thức ăn là thịt cá sống khó tiêu. Không sinh hoạt tình dục ngay sau khi ăn. Khi có những triệu chứng bất thường về dạ dày cần đi khám kiểm tra như ở nóng, ở chua, đau vùng thượng vị khó tiêu, đau bụng no hoặc đói, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, sụt cân, sức huyết tiêu hóa hay mắc nghẹn. Nếu có phát hiện HB cần tuân thủ, tiệt trừ để không bị nhờn thuốc.